nó đã định hình rất là rõ ràng rồi Bây giờ chơi cũng chỉ là chơi loanh quanh mấy cái meta thôi Mà meta này những cái bộ meta nó rất mạnh Nó rất khỏe Chính vì thế là những cái bộ mà nó yếu hơn ấy Nó rất ít có cái cơ hội để nó có thể đánh được top 1 anh em ạ Cái độ cân bằng ở trong meta này này Nó không có Chính vì thế là múa nó khó lắm anh em ạ Mà múa nó rất khó luôn đấy Phải nói thật là như thế Chưa bao giờ thấy múa khó như bây giờ Thực ra thì vẫn múa được nhưng mà nó sẽ khó hơn rất nhiều và nó sẽ rất mất thời gian của tôi Trong khi tôi thực ra tôi không rảnh lắm để làm anh em ạ <clears throat> Đấy thì thôi thì hẹn anh em múa vào mùa sau vậy Hoặc là có gì thì cuối mùa này sẽ cố gắng làm một cái content nó hay ho Múa một cái bộ gì đấy mà nó độc dị lạ thì chắc là tôi nghĩ là để dành đến cuối mùa Có thể là tôi sẽ để dành đến ngày um, mùng 10 Nha anh em nhá, mùng 10 chắc là Chốt cuối mùa bằng một cái clip Cố gắng làm nào để có nó đặc biệt Đấy, để tặng anh em Nhân cái dịp là chúng ta kết thúc cái mùa <laughs> mùa cũ Đấy, sang chuyển sang một cái mùa mới Và tất nhiên là sang mùa mới thì có những cái đội hình mới, những cái lineup mới nó sẽ không còn là sáu đỏ kẹp với cả Light Spirit ba Hunter nữa Và nó cũng sẽ không còn là Greater nữa Bây giờ tôi thấy là nó chỉ hai cái bộ đấy là nó trội hẳn lên assassin thì vẫn mạnh đó ba bộ đấy thì gần như là assassin thì không nói làm gì nhá cái bộ assassin là cái bộ mà gần như là tất cả các meta nó đều là đứng vào top đầu hết đấy tis hết còn cái mùa này thì tự nhiên cái bọn greater nó nổi lên đấy và cái bọn uh, sáu đỏ nó comeback trở lại bằng một cái con uh, con con con con uh, light spirit kết hợp với cả tetsulami thì tôi nghĩ là <clears throat> meta này nó hơi mất cân bằng một chút so với những cái meta trước Meta trước ít ra kể cả là beat mạnh nhá Kể cả là climb mạnh ở ngay cái meta trước đấy Nhưng mà vẫn chơi được rất nhiều lineup khác Đấy chứ không riêng gì là beat đâu Cái meta trước ấy Beat và climb rất mạnh Đấy nhưng mà vẫn chơi được những cái lineup khác Kể cả 9 feather 9 mét Saman đều có thể chơi được Nhưng mà cái meta này thì tôi phải nói thật với anh em là cái bộ đỏ nó mạnh quá cái bộ đỏ mà kẹp với cả con light spirit và con ờ, con con ờ, tsunami ấy nó quá mạnh anh em ạ nó bật thẳng lên so với các cái layup khác chỉ có duy nhất Greater là ăn được cái bộ đấy thôi duy nhất cái bộ Greater đấy thế thế nên là Greater nó cũng nó cũng là đứng ở trong top ui ôi hợp lý chưa mày thế mua kịp cái con tabu chơi anh em ạ thế là bây giờ chúng ta đã có một con tabu chơi hai sao một phát nữa Úi được đấy Chơi luôn không Chơi luôn không nhở Hay lóc lại Thực ra tôi vẫn muốn là sẽ chúng ta sẽ có những cái công nghệ mất <clears throat> Lóc lại đi Bán đi thì cũng không đủ tiền Chả nhẽ lại bán cái con ờ, con con uh, zipper thì nó sai lắm Zipper là không bán được Zipper này là, là con hai sao mà có cặp rồi Ui cặp ngay thằng mạnh cái này Vài đái thế nhở Sao đào Evil tung trưởng Ui rồi anh em ơi Vãi đái Xòe quạt một phát là bay màu của con Whipperseer luôn Ui Có anh em chào tôi kìa Để tôi chào lại anh em cái đã Anh em này hai anh Tuấn Cơ mình chắc chắn là fan rồi Không nói nhiều Trong cách chào rồi thấm đượm với tình yêu thương <laughs> cũng vẫn là chào nhưng mà anti thì nó chào kiểu khác đấy nó chào cái kiểu mà mà tôi không muốn trả lời lại ấy. <laughs> tôi không muốn trả lời lại mà nếu mà tôi có không trả lời lại ấy, là nó điên lên là nó, nó chửi tôi luôn đấy à, nó khác nhau lắm dễ phân biệt mà dễ phân biệt <laughs> hoặc là có thể là do là tôi có cái kinh nghiệm trong cái việc là nghe những cái lời chào rồi nên là tôi khi mà tôi nhận được một cái lời chào tôi biết là đâu là fan và đâu là anti đấy top 1 đi bác để em được lên tivi ok thôi anh em anh em đã có lời mà cái câu trả của anh em nó thân thiện thì chắc chắn là tôi sẽ cho anh em lên tivi còn cái vấn đề về top 1 ấy thì kể cả không được top 1, top 2 tôi vẫn cho anh em lên tivi <clears throat> không có vấn đề gì hết đấy cái vấn đề là vui anh em ạ vui là đơn giản thôi để được một cái trận đấu top 1, top 2 thì nó không khó đối với tôi đây Top 1 thì có thể là nó sẽ khó hơn nhưng mà top 2 thì nó đơn giản. Cái hack này của tôi thì tôi chơi nó là 2.5. Đấy, cái cái cái um, nó gọi là gì hạng trung bình là 2.5. Anh em có thể tính ra là cái hạng trung bình 2.5 có nghĩa là nó toàn là top 1 top 2. Và lâu lắm mới có một trận top 3. Đấy. Mà top 3 là phải đen lắm mới với top 3, tức là chơi đen lắm với top 3 đấy nhá. Đấy mà chả nhé lại cái, cái trận đen lại gặp đúng vào cái trận ngày hôm nay <laughs> Đấy, Đúng vào cái trận này lại đen quá top 3 Thế thì tôi nghĩ là cũng khó lắm Anh em ạ Ít nhất là top 2 thôi Đấy còn nếu mà để top 1 top 2 thì đơn giản nó chơi mấy cái đội hình mạnh Thế là được Thì không có múa không múa chơi những cái đội hình mạnh thôi Thì tôi sẽ chơi một cái đội hình mạnh Mà tôi cũng xin được bật mí với anh em là cái đội hình này nhá Là sang cái meta sau ấy Sau khi update thì nó sẽ là một cái đội hình mạnh nhất meta luôn đấy Đấy Đi trước thời đại luôn <laughs> Nói luôn cho anh em biết trước luôn Là cái đội hình này là sau meta Sau khi mà update ấy Sang cái meta mà có con nó gọi là cái gì Kiếm hồn à ừ. Sau khi có kiếm hồn thì cái bộ này chắc là tôi nghĩ là nó sẽ là bộ mạnh nhất meta đấy Zipper lên được 2 sao Ok Rồi Đánh tự tốn thôi anh em Bộ này thì nói chung là <clears throat> không phải vội Cứ mất chuỗi một cái thì là bỏ bỏ ờ, Goblin Bỏ mech Còn bây giờ thì tôi nghĩ là vẫn cứ tham một chút rồi vẫn được Tham một chút đi Đấy Tham một chút để có cái cơ hội là lên được cái con uh, Fallen Witcher lên được hai sao sớm Thì đánh chuỗi thắng nó mới phê được Nó mới kéo dài được cái chuỗi thắng Còn nếu không thì nó cũng chỉ vừa vừa thôi Nó không mạnh lắm đâu Chúng ta đang có 6 con ở trên bàn cờ Rao này là, là hợp lý rồi đấy Rao này là lại sẽ có một cái công nghệ mech Để chúng ta roll Tôi chỉ hy vọng là con ờ, con uh, Sky Breaker round sau lên hai sao sớm hơn tôi Không là tôi cũng sẽ phải bỏ cái bộ mech đi Đến cái round 9 rồi anh em ạ Round 9 là bọn nó sẽ lên 6 Và lúc đấy thì nó sẽ rất khó thôi Ủa thôi chết rồi không ổn rồi anh em ơi Round sau là gặp thằng có chuối Sky Breaker Tôi roll phát cuối cùng Cơ hội cuối Ui không ra anh em ạ Thôi rồi Bắt buộc là phải bỏ bộ mech đi thôi Chúng ta sẽ phải cho vào những cái con ờ, con thuộc tộc Demon Gia tăng cái sức mạnh của đội hình lên tối đa Anh em ạ, à, sau gặp thằng có chuối Là phải mạnh nhất có thể Anh em nhá Tất nhiên là tôi vẫn sẽ giữ cái con Sky ở phía dưới Tôi vẫn sẽ giữ cái con Sky ở phía dưới để làm gì Để tí nữa nó lên hai sao rồi chơi Đấy Con mèo và con Sky Breaker còn bây giờ đương nhiên là tôi sẽ phải bỏ ra Tôi giữ cái chuỗi này Không kéo dài được anh em ạ Ui mẹ ơi cái thằng này nó có gấu hai sao ạ Thế thôi thôi thôi, thôi. <laughs> Trò chơi là của bạn Trò chơi là của bạn nhé. Hai con con con sói kẹp vào gấu hai sao Ôi ôi mẹ ơi thế thì đỡ thế đéo được Chịu chịu chịu chịu anh em ạ <clears throat> Thôi thôi thôi thôi Giải tán giải tán giải tán giải tán giải tán giải tán Không chơi được Khó lắm Lấy thực ra tôi nói hơi bị nhanh đấy Nó là ba con chó sói anh em ạ Chứ không phải hai con Nó còn kẹp thêm một con mèo vào nữa ba con sói kẹp với cả Goblin Mech Kẹp với một con gấu Và cái con gấu đấy nó đã lên hai sao Anh em có hiểu không? <laughs> Ở round 9 Mẹ vãi cứt ạ Xong Trận này là bit xanh rồi Nếu mà thằng này có ý định chơi bit thì bit nó sẽ làm một cái sự lựa chọn rất là <laughs> đúng đắn dành cho đối thủ Đấy Đấy còn tôi chắc chắn là tôi sẽ chơi cái bộ này Là cái bộ gì thì anh em nhìn anh em biết ngay đúng không bốn Witcher <laughs> bốn Witcher Đội hình mạnh nhất meta Nhưng mà là meta sau <laughs> Meta sau nha anh em nhá Tôi xin nhật, nhấn mạnh một lần nữa Đấy là meta sau cái meta này Còn tại cái meta này thì cái đội hình này nó cũng không mạnh lắm Nó cũng bình thường Nó cũng chỉ bình thường thôi <laughs> Còn cái đội hình mạnh nhất ở meta này này Thì tôi cũng đã chia sẻ cho anh em rồi Tôi nghĩ là nó vừa dễ chơi Vừa dễ trúng thưởng nó chính là cái đội hình 6 đỏ Kẹp với cả ba Hunter Và một cái con Light Spirit hai sao Vô địch Khó anh em ạ Đội hình mạnh vãi cứt luôn Meta này nói chung là hiếm có cái đội hình nào mà nó mạnh một cách nó toàn diện như cái đội hình đấy Chỉ thua mỗi Gladiator Đấy và cái meta này nó rất quá đáng khi mà cho những cái đội hình mà nó bật hẳn lên Nó mạnh hẳn lên so với những cái đội hình khác Rất là quá đáng luôn nên là tôi nghĩ là update sớm đi để chơi meta mới để múa được nhiều Cho meta nó cân bằng Cái meta trước ấy Beat và Clyde rất mạnh Đấy, nhưng mà vẫn chơi được những cái layout khác Kể cả 9 giờ 9m Saman đều có thể chơi được Nhưng mà cái meta này thì Tôi phải nói thật với anh em là cái bộ đỏ nó mạnh quá Cái bộ đỏ mà kẹp với cả con Night Spirit và con con con, con Tetsulami ấy Tôi đã có một cái khảo sát và tôi hỏi các anh em ở trên kênh nhưng mà mà xem kênh của tôi sau đó là thực hiện theo cái bộ đấy thì phải đến là tôi tôi tôi, tôi nhớ không nhầm là cũng phải năm sáu người là từ rank group nhá, gác cổng group mà chơi cái line up đấy sờ farm một phát lên quy luôn. Đấy là anh em biết là chơi cái line up đấy là nó mạnh cỡ như nào. Nó mạnh đến cái lỗi mà nếu mà ở trong cái trận đấu đấy nhá mà chỉ có một mình anh em chơi cái cái bộ đấy thôi Thì chắc chắn là anh em top 1 Đấy Trừ những cái trường hợp mà trong cái trận đấu đấy có Greater Có người chơi Greater Nhưng mà Greater thì tôi cũng phải nói luôn là Greater là phải Greater xanh nhá Greater xanh Cực khỏe Sống sót được đến late game Gặp nhau ở trận chung kết Thì nó mới ăn được Đấy chứ còn Greater mà cái loại mà Greater non ấy Greater mà top 8 ấy thì không nói đấy Greater mà lại đi eco ấy thì cái cái thể loại đấy thì chắc chắn là không có gặp nhau được vào chung kết đâu <laughs> trong khi cái bộ kia là đánh chuỗi thắng em hiểu không đấy nên là Greater thì nói là hai cái bộ ấy đấm nhau ấy thì Greater ăn nhưng mà để mà nói là trận đấu có 8 người ấy thì cũng chưa biết được thằng nào ăn thằng nào đấy có khi là Greater ra đi sớm rồi thì tôi mới nói là cái bộ đấy là nó rất là khỏe và rất là ổn định đấy chơi thì toàn chơi chuỗi thắng thôi mà rất khỏe Đánh rất ổn định ở top 1, top 2 Rất hiếm có bộ nào mà có thể ăn được Nếu mà trong trận đấu đấy Không có cái thằng nó chơi trùng bộ với anh em Khẳng định luôn Nếu mà có một người khác chơi trùng cái bộ 6 đỏ Kẹp với cả Light Spirit Kẹp bà Hunter ấy Thì may ra là còn có cái cửa là anh em thua Chứ còn nếu mà không có thằng nào chơi ấy thì ui trận đấu đấy là của anh em luôn <laughs> tôi phải khẳng định luôn với anh em là như thế còn nếu mà một trận đấu 8 người chơi mà không ai chơi cái lineup đấy, một mình anh em chơi mà anh em không được top 1 top 2 thì là do anh em. <laughs> Chắc chắn. Tôi khẳng định là do anh em. Đấy nếu mà anh em chơi một mình mà anh em không được top 1 top 2 thì chắc chắn đó là lỗi do anh em. Khẳng định luôn. Ít nhất là top 2. Rất nhẹ nhàng để chơi cái bộ đấy luôn. Đấy nên là tôi anh em có thấy là trong cái quá trình mà tôi ra clip ấy tôi ra đúng một cái clip mà tôi chơi cái bộ đấy còn tôi cũng không chơi cái bộ đấy nhiều xong rồi tôi tôi đưa lên trên kênh để tôi khiến cho mọi người coi như là sờ farm cái bộ đấy nhiều khiến cho những cái trận đầu nó trở lên là quá đông người chơi cái bộ đó Đấy, tôi cũng đã phải tiết chế lắm rồi đấy Tôi chơi những cái bộ mà nó yếu hơn một chút Ví dụ như cái bộ ngày hôm nay tôi chơi <laughs> nó, nó nó vẫn gọi là chơi được ở meta Nhưng mà nó không phải là vô địch Nó chỉ là gọi là, là, là vừa vừa thôi đấy, Vừa đủ để chơi thôi Vừa đủ để có thể là phô diễn coi như là trình độ cũng như là khả năng uh, xoay sở để có thể là giành được top 1 thì ok thì như thế thì cũng có một tí gọi là biểu diễn cho anh em xem cho nó vui ừ. rồi máu thì đấy anh em thấy máu 93 máu mặc dù là mất chuối <laughs> mất chuối nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà không gặp cái thằng thằng thằng top một sớm thì tôi sẽ có chuỗi sớm thôi rồi xe lại có chuỗi sớm thôi anh em ạ Còn thằng top 1 thì chắc chắn là nó sẽ có chuỗi dài đấy Với một cái đội hình nó khỏe như thế Nó khỏe đến như thế đấy chắc chắn là cái chuỗi của nó sẽ rất dài Anh em có tin được không khi mà đây bây giờ nha Nó ở round 15 mà nó có 6 con 2 sao 6 con 2 sao đấy anh em Và toàn những cái con khỏe ấy Toàn những con như kiểu con sói hai sao này Con gấu hai sao, con súng hai sao Đùa chứ, cái ông Hiệp Su Su cứ kêu rồi, Đang có chuối thì chuối cộng 10 luôn Thế mà rồi vẫn kêu Tiền thì nhiều Nhiều nhất luôn đấy Xả tiền mà giữ máu Khổ Ui giới ơi Tinh thạch sinh lực ạ Đồ này không cần U đây rồi anh em ơi Gặp lại được không? Gặp lại <laughs> cho, cho cho cho gặp lại cái nhở Cho gặp lại cái nhở Cho gặp lại cái Lên 7 Ok Bạn ơi cho tôi gặp lại đi À nhưng mà nó từ từ để cho nó có chuỗi đá rồi mới gặp lại có chuối đã bạn ơi Bây giờ đợi ờ, cái thằng top 1 có chuối xong rồi chúng ta gặp lại sau Quá tuyệt vời anh em ạ Đồ nói chung là cũng gọi là ok Line up này thì chúng ta sẽ lấy những cái đồ sát thương ma pháp thôi anh em nhá Dồn đồ cho con uh, Shadow Evil <clears throat> Shadow Evil là cực kỳ khỏe đấy anh em thấy là đam cái lượng đam gây ra nó là 2500 đam ở level 1 sao. u u u u u Ui. <laughs> cái gì đây? Cái này là cái gì nhá? Uhm, được đấy, được đấy. <clears throat> bản sao à? Bản sao, bản sao, bản sao, bản sao. Trận này là gặp coi như là bản sao. Càng. <clears throat> Ơ. Thế đéo là mà bây giờ mới nhận ra nhá. Là cái thằng top 1 ấy nó lại đéo có chuỗi anh em ạ Ô Thế mà tôi lại có chuỗi lại rồi này Chứng tỏ là có thằng mạnh anh em ơi Ôi Anh em nhìn kìa Round 17 có một thằng 9 Assassin Và một thằng 9 Feather Đã form được đủ bộ Thảo nào mà cái thằng top 1 nó không có chuôi anh em ạ Vãi đái Càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy Ú Assassin súng Assassin súng 2 sao assassin súng hai sao anh em ơi căng quá bạn ơi <clears throat> trận này còn có thằng chơi áo 6 assassin kẹp cọc nữa này quá ghê gớm cố gắng giữ cái chuỗi này đến round 20 mươi đó khó nhở khó đấy khó đấy không dễ đâu không dễ đâu bây giờ cái cái, cái lab này làm sao mà ăn được cái bọn chín feather không ăn nổi không ăn nổi bởi vì làm sao bởi vì là, là thứ nhất là chưa có đồ Chúng ta chưa có đồ chống phe giờ Và cái thứ hai cái quan trọng hơn ấy Đấy là chính là cái con mà chúng ta đang dồn đồ ấy Nó lại là cái con đang một sao Đấy con co đang một sao Chính vì thế là cái chuỗi này lại hiến cho nó rồi <clears throat> Bây giờ roll ấy thì không được Bởi vì làm sao mới có một con Phải hai con cơ tôi mới dám roll anh em ạ Một con thì chịu rồi Một con thì không roll được Một con thì không roll được Phải hai con mới roll được Đấy làm thế nào để nó, lên được hai con đấy ui vậy là round sau là chắc chắn là gặp thằng đấy anh em ạ nhưng mà ừ, lên hai sao thì ừ, liệu rằng có một cái cơ hội nào là ăn được không lên hai sao có ăn nổi không nhở tôi nghĩ là với một cái đội hình như này thì lên hai sao chưa chắc đã ăn nổi cái thằng đấy đâu có lên xả tiền vào cái round sau để giữ chuỗi <coughs> khó khó khó khó bây giờ chúng ta đủ bộ này đủ bộ này level 8 nhưng mà vẫn khó lắm anh em ạ à. Nhìn thế thôi nhưng mà khó lắm Rất khó để có thể ăn được thằng 9 giờ Cái đội hình này không phải là một cái đội hình mà có thể ăn được 9 giờ một cách dễ dàng Ở trong cái giai đoạn này Ít nhất là giai đoạn này là không ăn được Đội hình này không ăn được 9 giờ ông vua của, của giữa game đấy anh em 9 giờ là ông vua ở giữa game Và đẩy nếu mà đẩy tốc độ trận đấu nhanh ấy Là có thể là sẽ vô địch ở round 30 Đấy, không ăn được anh em Thôi chịu đó Chắc chắn là không ăn được Nên là thôi tôi bỏ Bởi vì làm sao đấy anh em thấy không Cái con Shadow của tôi nó có tung được trưởng đâu Nó không tung được trưởng luôn <clears throat> Thế mới cay lại Đấy mà nếu mà tung trưởng xong rồi ấy Thì bây giờ làm thế nào để đấm được bọn nó khi mà chưa có chống lẻ Không được anh em ạ Thôi nó xác định là bây giờ là mất chuỗi Chịu <laughs> Lấy lại sau à, Chỉ có thể là lấy lại sau thôi Còn bây giờ thì chúng ta phải roll Để chúng ta kiếm cái con cò lên hai sao đã Thì mới tính được <coughs> Cứ bình tĩnh chưa được anh em nhá Vẫn phải là coi như là từ tốn thôi Đánh ở level 8 không Roll Shadow lên 2 sao Shadow Evil lên 2 sao Thì lúc đấy thì mới có thể là là chơi được cũng như là giữ được một cái lượng máu trong cái, cái ván đấu này các cái thời điểm ở round 21 trở đi ấy, thì nó bắt đầu là những cái đội hình của địch nó bắt đầu khỏe gặp toàn là chín chín chín chín phe giờ với cả chín assassin thì kia thì rất căng thậm chí có sáu đỏ phía dưới tôi đã nhìn thấy rồi rất khỏe đấy sáu đỏ đẩy nó cũng không không ít đâu nha bộ này nó cũng khá sợ bộ sáu đỏ ấy Rồi, tôi nghĩ là lên 9 anh em ạ Lên 9 ấy Thì chúng ta sẽ tăng được cái sát thương của cái cọc lên Lên 9 đã, lên 9 đã, đủ bộ đã Xong rồi chơi dừng lại ở 9 roll Đội hình này là cái đội hình chơi ở level 9 đấy anh em nhá Chứ không phải level 8 đâu Level 9 nó mới đủ bộ Đấy còn có thể dừng lại 9 đến hết game luôn không cần lên 10 cũng được Nhưng mà bắt buộc là phải lên 9 Bắt buộc là phải chơi ở 9 Để kẹp được vào là cái cọc của level 2 Ui anh em thấy không Anh em có nhìn thấy gì không Cái con xa đâu nó xoay quạt một phát là nó tiến hết lên bảng rồi Rất khỏe Dồn đồ vào cho con Shadow khỏe thật sự luôn Anh em thấy nó là một sao ấy nhá Nó một sao đấy Shadow của tôi mới một sao thôi Chưa hai sao đâu Mà nó đã có một cái khả năng clear mạnh đến như cỡ như thế rồi Rất khỏe luôn Công nhận là cái bộ này bây giờ mạnh thật đấy Nhưng mà nó có một cái yếu điểm Nó có một cái bộ này nó có một cái yếu điểm Là nó tụm lại ở giữa Cái cách xếp đội hình ấy là nó phải tụm lại ở giữa Đấy, xung quanh cái cọc Mà xung quanh cái cọc như này là rất dễ bị counter nhá Rất dễ bị counter Thằng này thì vô tư, thằng này thì vô tư Đấy, anh em thấy khỏe chưa kìa 9.000 đam, ôi mẹ ơi Cái con sát đâu một sao mà nó gây được 9.000 đam Cho cái lần hất tay đầu tiên ạ, Quá khỏe luôn ý Anh em nhìn thấy những cái con lai nó bị chết không Trời ơi, một sao đấy anh em Một sao đấy, một sao đấy anh em ạ à. Thế nên tôi mới nói là cái bộ này sang cái meta mới ấy Nó sẽ là cái đội hình mạnh nhất meta đấy anh em Khi mà nó bổ sung vào cái con kiếm hồn Kiếm hồn mà vào trong cái bộ này thì thôi rồi luôn Kiếm hồn này xong rồi lại còn cả cả cả Kết hợp với cả chúa quỷ ở level 10 nữa thì thôi Xác định luôn là bộ này vô địch Cho chúa quỷ lại kiếm hồn này Đứng ở xung quanh cái cọc Đấy Đấm hết anh em ơi Khỏe lắm anh em ạ à. anh, anh em cứ chờ đi nhá Meta mới anh em cứ nhớ cái cái cái clip này tôi đã nói tôi chia sẻ cho anh em em nhớ clip này sau này anh em ra meta mới anh em vào anh vọc luôn cho tôi sau đó anh em quay trở lại đây anh em có thể confirm lại vào clip này cho tôi dã man ui em nhìn này <laughs> thằng này chơi cùng bộ luôn chơi cùng bộ anh em à dã man chưa nhưng mà anh em thấy không tại sao mà tôi vẫn ăn được trong khi đối thủ nó chơi cùng bộ cùng line up cùng ở level 9 và nó có nhiều hai sao hơn tôi Thậm chí là cái con co của nó Con Shadow Evil Nó đã lên hai sao mà nó vẫn thua tôi Ờ lý do tại làm sao đố anh em biết đấy <laughs> Bây giờ mà tôi trả lời là do là cái kinh nghiệm của tôi Thì anh em lại bảo tôi bốc phép Tôi nói thật với anh em Đấy thế đó cái lý do mà tại làm sao đấy anh em Đấy, có rất nhiều người kêu là cái bộ này nó yếu Cái bộ này là không chơi được Nhưng mà anh em thấy không Tại sao tôi vẫn chơi được Tại sao tôi gặp một cái người mà chơi cùng line up Toàn hai sao mà tôi vẫn có thể ăn được Đấy nó phải có lý do của nó chứ anh em cái lý do của nó là gì Anh em nào biết thì hãy để lại Cái comment của anh em ở dưới phần bình luận nha anh em nhá Cái bình luận của anh em Nó sẽ cho tôi biết là anh em có thông thạo cái bộ đấy không Và cũng như là nếu mà anh em là thông thạo Anh em biết cái việc đấy anh em có thể chia sẻ cho các anh em khác Để các anh em khác Sau khi các anh em đọc cái comment của anh em Thì các anh em sẽ có thêm những cái kinh nghiệm để chơi cái bộ này Dã man thật sự Đấy anh em thấy không? Cùng một line up nhá. Thậm chí là cái con con Sadao của tôi nó còn thấp sao hơn. Đội hình của tôi còn nhiều một sao hơn nhưng mà tôi vẫn ăn. Còn thằng Wing thì nó đã bay màu về vị trí top 7. Đấy, và thậm chí là nó có cái con co lên 2 sao rồi nhá. Co lên 2 sao rồi. Đấy, cũng ở level 9 cũng form đủ bộ như này luôn. Và bây giờ là top 7. <laughs> đánh chuỗi thua đến lúc, lúc mà top 7 luôn đấy là anh em biết là đấy trong khi tôi anh em nhìn lại tôi vẫn 87 máu nha anh em nhá với một cái đội hình như này và tôi giữ được 87 máu uh, lạ thế nhở <laughs> Lạ quá, lạ quá, lạ quá <clears throat> Lạ quá, lạ quá Chắc là nó cũng phải có một cái gì đấy nhở <laughs> Một cái bí kíp đấy chăng Có nhở, có cái bí kíp đấy không nhở Chả có bí kíp gì đâu anh em <laughs> Làm gì có cái bí kíp gì Cái bộ line up này nó chính là cái bí kíp rồi nữa còn gì Còn anh em không chơi được thì tôi nghĩ là anh em lên luyện tiếp Anh em ạ, anh em cần có thời gian để anh em trau dồi thêm <laughs> ừ, Rồi Xem nào Đấy chắc chắn nó là cái này rồi Ghép luôn cái huyết trượng Không nói nhiều Rồi Đấy cái này cũng ngon này Ui tuyệt vời quá nhở Hút máu cuối Hút máu này là bắn trưởng là cũng hút được máu đấy nhá Còn xa đâu của tôi Bây giờ là round 26 Nó vẫn đang một sao Và nó đang cánh tôi đấy anh em Nó vẫn đang cánh tôi anh em ạ à. Ra man thật sự <clears throat> một sao gánh kèo một sao gánh kèo luôn Không khác gì là con gấu assassin Dã man Vẫn một sao <laughs> Ảo lòi, ảo thật sự luôn đấy <clears throat> Liệu rằng là có, có thể gánh được tiếp không Đây rồi, Goblin Rất khỏe, ui anh em nhìn kìa Tung trưởng một phát 13.000 đam luôn Và đang có chuối cộng 5 nhờ con sa đâu một sao ạ à cái gì thế Cái gì thế này Hack à hack à hack à <laughs> Tắt hack đi Tuấn đây <laughs> Có anh em sẽ bảo thế đấy Nhưng mà anh em cũng phải cho tôi biết là tôi tắt kiểu gì <laughs> Khua bảo luôn anh em nhá Phải kiếm được đâu hai sao ở rau này Bởi vì rau sau ấy là chúng ta gặp cái thằng gót đỏ sáu đỏ anh em ạ Bắt buộc phải lên hai sao thì mới clear được cái bọn sáu đỏ Hết tiền luôn Đây rồi Vậy phải lái thật anh em biết tôi roll bao nhiêu tiền cái ra vừa rồi không? Sợ sự luôn đấy Cái round vừa rồi à, tôi roll từ 60 tiền và tôi roll xuống 25 tiền 35 tiền anh em ạ à, Để lên được cái con Shadow lên 2 sao Gánh kèo <laughs> Round này là gặp gót đỏ anh em ạ à. Nên là nếu mà một sao ấy thì clear không clear nổi Không clear nổi Bởi vì gót đỏ bây giờ anh em thấy là còn 22 máu 22 máu mà con này xoay quạt một cái thì không thể chết được Bắt buộc phải roll ở đao này thôi để giữ máu Ok Rồi Khỏe chưa kìa anh em kìa Ui tôi nhìn tôi đẩy kìa Vai đái luôn U còn hai máu ạ à. Đẩy 20 máu luôn Có vẻ như mình hơi quá tay <laughs> Luôn hơi quá tay rồi Luôn hơi quá tay rồi Tuấn ơi Biết thế ra vừa rồi tôi giữ tiền một chút Chứ còn quả vừa rồi là luôn hơi quá tay đấy Thực ra nếu mà thua thì cũng mất không nhiều máu đâu Nếu mà thua Nhưng mà ai ngờ tôi lại thắng mà tôi lại còn đẩy 20 máu nữa thì nó lại quá đáng quá Đồ này bây giờ bị thừa này Thôi vứt cho cái con uh, Con này cầm tạm đi Vãi đái thật tôi đang có chuỗi cộng 6 luôn anh em ạ Ra man thật sự luôn đỡ trả lời anh em fan đã <clears throat> Anh em hỏi tôi là có phải là giáo, ừ, giáo, giáo án mới không Thì giáo án này cũng không mới lắm Đấy, nhưng mà tôi cứ trả lời là chính xác Bởi vì chắc là anh em cũng chưa biết <laughs> Anh em chưa biết tôi trả lời là chính xác Để anh em ừ, vào trên kênh của tôi anh em xem Đấy <clears throat> Thế đó Rồi Rất là biết cách quảng cáo kênh nhá <laughs> Hình như là Tuấn Cơ vừa mới đi học một khóa marketing thì phải Ui tôi chết chết chết Chết chết Ui chết chết chết chết chết, chết. Nó úp lồng hai lần Vãi đái thật Bị cắt chuối bởi Gladiator à Đấy chết rồi Gặp cái thằng Gladiator này là, là cũng hơi sợ nhá À không phải Thằng này là thằng 9 Assassin 9 Assassin kẹp súng anh em ạ Quên mất Thằng này thì nó lại bị một cái là đội hình nó tụm vào này Đội hình nó tụm anh em ạ Đấy mà đội hình tụm ở giữa thì lại úp lồng là rất là sợ Rất sợ úp lồng Nhưng mà 9 Assassin Thì bây giờ nó còn có một cái cửa nữa Đấy chính là 9 Assassin gặp với 9 Feather Thì liệu rằng 9 Assassin có thể ăn được không 9 Feather và 9 Assassin thì thằng nào mới là cái thằng mạnh hơn Đấy cái quan trọng là thằng nào là thằng mạnh hơn Nếu mà thằng 9 Feather mạnh hơn ấy Thì cái thằng 9 Assassin không có cái vấn đề gì lo cả nha anh em nhá Không lo lắng Bởi vì 9 Assassin Thì 9 Feather nó sẽ xử lý Đấy còn tôi có thể tôi sẽ Tập trung vào tôi counter cái thằng 9 Feather đó tập trung vào làm nào để giữ máu và sống sót đến khi solo một vs một với 9 giờ thế là tốt nhất <clears throat> ui mà 9 giờ cũng lên được shadow killer ờ, lên được ba sao rồi này nhưng mà tôi vẫn ăn được anh em ơi tôi vẫn ăn được hay quá hay quá hay quá rồi Úi rồi anh em ơi, 9 phe giờ ăn được 9 assassin. Đấy, tôi bảo rồi mà, thế nên là kể cả 9 assassin kẹp súng ấy nó ăn được tôi nhá, nó ăn được tôi nhưng mà với cái lượng máu như thế kia ấy <laughs> 17 máu ấy 17 máu thì chưa biết được đâu Chưa biết được đâu anh em à 9 phe giờ nó lại đấm được cái thằng đấy cơ Đấy nó lại như thế cơ Thế nên là tôi mới nói rồi Cái game này này Cứ ai nhiều máu ấy Thì là người đấy thắng Đấy cái máu nó quan trọng lắm anh em ạ Chứ còn nếu mà chơi mà kiểu eco ấy mà Eco xong rồi máu tụt xuống thấp ấy thì đâu có thể chơi được như tôi như này đấy tức là tôi xác xác định là tôi thua mà <laughs> nhưng mà tôi thua nhưng mà tôi cái lượng máu tôi mất đi tôi vẫn có thể giữ máu được đến chung kết đấy nó lại hay như thế <clears throat> đấy chính là, gọi là là bí kỹ đấy bí kỹ mà lại làm sao mà mà mà lại có các anh em mà cứ kêu là cái bộ này nó yếu đấy bởi vì anh em để máu tụt xuống thấp quá rồi nên nhớ là có rất nhiều người có thể đấm được anh em ở giai đoạn giữa game đấy máu tụt xuống thấp quá thì là chịu thôi hơn nhau ở cái máu nhiều đấy anh em <laughs> máu nhiều mà Đến bây giờ tôi vẫn còn trên 70 máu là anh em biết là giữ máu kinh khủng đến mức nào Linh hồn ánh sáng có chơi không? Linh hồn ánh sáng cho vào thay con con con gì? Con gót à? Không, tôi sẽ chơi bốn gót Tí nữa rớt lên hai thì chơi bốn gót Không không thay con gót được Nếu mà tí nữa thay chắc chỉ thay con heo thôi Nhưng mà phải lên hai sao để mới thay cho heo Heo bây giờ hai sao vẫn uy tín nha anh em nhá Cái con heo hai sao nó uy tín lắm Chúng ta chưa thể thay con heo ra đâu con heo là một cái con mà nó có thể là nó sẽ gọi ra được một con rớt hai Đấy, gọi ra con rớt hai sau khi con rớt một nó chết. Và con rớt hai sao nó sẽ dập thêm một phát nữa. Đấy <clears throat> chính lý do tại sao mà tôi phải giữ lại cái con heo. từ nữa thay um, con heo ra sau. Vẫn ăn được thằng này nhá, vẫn ăn được thằng này. Đấy, hay quá anh em ơi. Nhưng mà nên nhớ là tôi và thằng phe giờ còn rất nhiều máu. Tôi và thằng phe giờ còn rất nhiều máu. Thằng Feather bây giờ cố gắng đẩy cái thằng kia chết đi Cố gắng làm sao mà đẩy được cái thằng thằng thằng, thằng Assassin chết đi bạn ơi Cố lên bạn ơi Cố lên cố lên cố lên cố lên Ở đây có Khan này Lấy Khan cũng được Rất bây giờ yếu lấy Khan vào đã Ok Nó cũng sẽ là bốn gót thôi Nhưng mà có thêm khống chế Khan thì nó sẽ có một cái khống chế nữa Đấy và vẫn kích hoạt bốn gót nhiều anh em sẽ bảo là là kích hoạt cái bộ này thì gót nó nó có cái tác dụng gì đâu có anh em những cái con mà thuộc tộc gót ấy như là cái con uh, con gót Apply, con uh, Khan hoặc là con uh, Grand Herat ấy là nó sẽ có được hưởng cái tộc gót nha anh em nhá. Bọn đấy nó sẽ không bị mất gót. Lại chín Assassin. Không ổn rồi, không ổn rồi, gặp thằng này thì chắc chắn là đi. Bởi vì là chưa kịp chưa kịp nhấc cái tay lên để tung trưởng thì nó đã bắn chết bố nó rồi. Không sao, vẫn còn nhiều máu để có thể là là, là đốt được Ui nhưng mà thế trận này có vẻ không ổn lắm Khi mà ở bên kia thì nó lại ăn được cái thằng ấy Ở bên kia nó lại ăn được cái thằng 9 feather kìa Chết rồi thằng 9 feather thấp máu quá rồi Còn 32 máu Ui cố lên bạn ơi Cố lên 9 feather Đừng chết đừng chết Nếu mà lết game mà tôi chơi với cái thằng assassin Thì khả năng là toang là cao lắm anh em ạ Bộ này đâu có chơi được cái bộ đấy đâu Bộ này thì bắt buộc là cái con Shadow nó phải để ở, giữa bàn cờ rồi Mà ở giữa bàn cờ ấy Thì thì thì nó sẽ bị úp lồng Đấy Nếu mà chúng ta để ở hai bên thì đam nó gây ra nó không đủ lớn để nó có thể là clear được Bắt buộc nó phải để ở giữa Thế nhưng mà để ở giữa thì lại có vấn đề đấy chính là nó sẽ bị úp lồng và không thể tung trưởng được Rất khó chơi Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Thằng này thì vẫn ăn được Thằng này thì clear mấy hồi thôi Vẫn ăn được mất ít máu thôi bạn ơi Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Tôi cần như thế, tôi cần như thế Tôi cần là bây giờ là chỉ mất là lọt một con thôi Mỗi đao thôi Thế là rất hợp lý Ờ tôi thua cũng được, tôi thua cũng được Hay quá Lọt rất ít máu Ờ bên kia nó lại ăn được cái thằng 9 assassin rồi kia Hay quá bạn ơi Được đấy Được Ui rồi tốt quá bạn ơi Quá tuyệt vời luôn Đến từ vị trí của bạn 9 phe giờ nhưng mà cái round sau thì nó lại không gặp cái thằng 9 Feather nữa Cái thằng 9 Assassin round sau nó sẽ gặp cái bóng của tôi Và tôi thì lại, lại gặp cái thằng 9 Feather cơ Round sau cố gắng là đẩy ít máu thôi Đừng có đẩy cái thằng 9 Feather mất nhiều quá nhiều máu Không là round sau nữa là có khi là tèo đấy Cố lên nào Round này ít máu, thật ít máu thôi nhá Thật là ít máu thôi Lọt một con thôi nhá Tuấn nhá Lọt một con, đúng một con cho thôi Đúng một con thôi Bên nào thua cũng được Không sao, thôi thì lọt hai con cũng được Lọt hai con thì cũng mất ít máu Tôi là cái thằng đang nhiều máu mà anh em Thôi chịu khó chịu khó <laughs> Chấp nhận hy sinh Chấp nhận hy sinh để có một cái tương lai là top 1 anh em ạ Ok <clears throat> Được đấy, được đấy Rồi, vậy là mày chết Rao sau là cái thằng 9 Assassin Nó sẽ gặp cái thằng phe giờ anh em ơi Còn tôi, rao sau tôi sẽ gặp cái bóng của thằng Assassin <laughs> cái bóng của thằng assassin nó đẩy tôi chắc chắn là nó sẽ không đẩy được quá nhiều đâu tôi còn tới tận 52 máu cơ mà cho mày đẩy 20 máu luôn đấy lọt hết luôn đấy cái đội hình đấy lọt hết chắc cũng chỉ 20 máu thôi anh em ạ tôi thậm chí là cái đội hình này nó có khả năng giữ máu giảm 20% sát thương yên tâm không mất nhiều máu đâu khả năng là thằng đấy nó sẽ đi ở đao sau lên nhớ là ừ, cái đao này nó sẽ có một cái món đồ cam dành cho bọn chín phe giờ nhá và 9 Feather nó đang có lợi thế hơn so với cái bọn 9 Assassin đấy anh em ạ Nên nhớ cái điều đấy Rồi, lấy đồ chốt lốt lần cuối này Bây giờ ghép cái um, Giáp xoay à Bây giờ chỉ còn ghép cái giáp xoay thôi Gậy tá ác thì không stack Ghép giáp xoay thôi anh em ạ Món đồ cuối cùng trong trận đấu này Chắc là sẽ không lấy được thêm món nào nữa rồi Đây nó sẽ là cái món cuối Rồi Cố lên nhá, 9 phe rồi nhá Tất cả niềm tin ở trong trận đấu này <laughs> tôi đặt lên ông <laughs> Tớ đặt tất cả niềm tin trong trận đấu này là cho cậu đấy 9 phe rồi, cố lên Cố lên nhá Đây rồi, bây giờ tôi gặp cái thằng này Úp lòng đi, ui rồi, úp, úp rồi Thôi lọt hết, lọt hết đi Mày lọt hết hộ tao cái đi, lọt đi, lọt đi, lọt đi Lọt hết đi, lọt hết đi, lọt hết đi <clears throat> ok ok ok kìa, ô kìa Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, Không lọt hết cơ Ờ, lọt có một chút thôi Hay quá rồi Ui rồi mất có 10 máu Không ăn thua Xem nào bên kia thế nào nào ờ, Kết quả kết quả bạn ơi Ui giời anh em ơi <laughs> Tôi đã nói rồi Anh em thấy không Nhà tiên tri van cơm <laughs> u u lại còn cho tôi thêm một cái gậy như ý nữa thôi thôi thôi, thôi. <laughs> xác định rồi cái trận này là, là, là thôi như thế này là biết là là như nào rồi đấy anh em ạ đưa ngay một cái món đồ chống lé sang bên này nữa thì Thôi, thế thì tôi xin Mình xin cảm ơn <laughs> Cảm ơn uh, bạn giờ đã đẩy cái bạn Assassin 9 Thì phải cảm ơn cái bạn Assassin 10 Khi mà đưa ra cái món đồ top 1 <laughs> Đưa ra ngay cái món đồ top 1 ở đây anh em ạ Dã man thật sự luôn đấy Được quá bạn ơi Đùa Thật như thế luôn Ơ kìa, tung trưởng hơi lâu ấy nhở Được quá nhở Ôi, ô vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua. Thôi không sao, không sao, không sao. Một rau thôi anh em ạ, một rau thôi, một rau thôi. Một rau thôi, từ từ bình tĩnh. Cái rau vừa rồi là tôi chưa cướp cái con quan trọng của nó. Một rau nữa thôi anh em ạ, một rau nữa thôi. Cái con kia của đội hình của địch thì tôi chưa cướp. Đấy, rau này chắc chắn là tôi sẽ cướp nó. Rồi, roll thôi, tranh thủ roll thôi anh em ạ. À. ná Trứng này Liệu rằng là Shadow có thể lên được ờ, ba uh, sao không? Thiếu hai con ôi ôi, úi rồi Để xem lần này cậu có ăn được nổi không nhá Xong rồi đấy anh em ạ, xong rồi đấy Xong rồi đấy bạn ơi, xong rồi đấy bạn ơi Ui ui ui ui ui ui ui Ui Mất nhiều máu chưa kìa 22 máu anh em ạ Tôi đã nói rồi Đấy là vì tớ chưa cướp bài thôi <laughs> Ôi giời Cái round trước là chưa có xếp đội hình cái round này cũng ở chuẩn xếp đội hình Các thứ Các kiểu Rồi Bây giờ tôi xếp lại đội hình đố ăn được luôn <clears throat> Ok Để xem là bạn làm thế nào để bạn ăn được tôi đây Cẩn thận nha, đối thủ có thể đổi bất cứ lúc nào đấy u uh. <laughs> ui rồi, ơi 10 vòng thôi đi rồi bạn ơi tôi chỉ không cần biết kết quả luôn tôi nhìn thấy tôi biết là thắng thôi xong trò chơi kết thúc anh em ạ trò chơi đây là kết thúc <laughs> ui rồi cương đi bạn ơi cương lên cương lên cương nữa lên ui <laughs> không cương nổi dã man thật sự ui giời ơi làm gì có cái cửa bộ này nó quá mạnh anh em ạ anh em thấy 18.000 dam cho sát, uh, ờ, Shadow Evil Mà con Shadow Evil một sao nhá Nó gánh tôi đến tận lao 30 luôn <laughs> Ảo vãi đái á Thề Nếu mà anh em bảo cái bộ này yếu thì tôi nghĩ là anh em nên chơi lại một lần nữa Anh em hãy thử một lần nữa xem nhá Sau đó anh em thử quay lại đây anh em confirm vào cho tôi xem có thật sự là nó yếu không còn nếu anh em mà muốn xem thêm một cái trận nữa tôi chơi cái bộ này thì anh em có thể chọn clip bên phải anh em nhá. Còn nếu mà anh em chưa biết cái lineup nào mạnh nhất meta hiện tại thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like để động viên anh em nhé. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ kênh bằng việc gửi cái tin nhắn super chat ở trên YouTube cũng như ở đăng ký hội viên. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.